Ok luôn anh em, tôi đã quay trở lại rồi đây anh em ơi Rất vui vì đã có thể quay trở lại để phục vụ anh em trong những cái clip về auto chat trên kênh Game Today Trong cái khoảng thời gian vừa qua, chính xác ở đây nó là hơn một tuần tôi không ra clip Đã có rất nhiều các anh em hoang mang Không biết là tôi sống chết ra sao tình hình dạo này tôi như thế nào Hay là cái kênh tôi là có vấn đề gì không Nhưng mà nói chung là cũng có khá nhiều anh em mà lo lắng cho cái tình hình của tôi Thậm chí là có những anh em fan kênh Game Today còn có thể nghĩ đến cái lý do là tôi bị thua độ bóng đá anh em <laughs> dã man thật sự đuổi thật thật như thế luôn có người mà nghĩ là tôi thua độ bóng đá và tôi như là tôi ờ, quyết định là từ dã cuộc đời này để tôi <laughs> tạm biệt anh em mà không nói lời tạm biệt đấy dã man nhưng mà không anh em ơi thứ nhất là bóng đá nó không phải niềm đam mê của tôi đấy có rất nhiều anh em là cũng xem kênh cũng biết là tôi cũng không đam mê bóng đá lắm Thứ hai là cái bộ môn đỏ đen thì tôi nói thật với anh em là tôi cũng không có hứng thú Chưa bao giờ sờ đến cả Đấy chính vì thế cái um, đó nó sẽ không phải là cái lý do cho cái tuần vừa rồi mà tôi không ra clip Thực ra cái lý do thì nó cũng rất là đơn giản và nhẹ nhàng thôi Đấy là lâu lâu nghỉ một tí để cho anh em nhớ <laughs> Dã man Thử anh em Thử anh em xem anh em có yêu quý tôi không Đấy thế mà cũng có rất nhiều anh em là nhắn tin <clears throat> Hỏi thăm Thậm chí là có anh em còn 11 giờ đêm 11 giờ 12 giờ đêm gọi điện ạ Hỏi xem là tôi có bị làm sao không <laughs> Bị làm sao mà không thể ra clip Thì cũng có gọi là chia sẻ về cái vấn đề là lo lắng của tôi Thực sự là tôi phải nói là tôi rất là cảm kích và phải nói là rất là xúc động trước những cái tình cảm của anh em dành cho tôi Đấy, ngoài những cái anh em à, anti fan ra thì không ngờ tôi cũng có nhiều à, anh em fan cứng như vậy Rất là cảm ơn các anh em và cái lý do thật sự cho cái ờ, việc nghỉ dài trong cái thời gian vừa rồi thì phải nói thật với anh em là tôi vừa mới ăn một cái chuỗi combo khiến cho cái việc nghỉ ra clip nó dài đến như vậy. Cái um, anh em cũng biết là tôi từ ngay sau cái buổi update ấy là tôi không ra clip. Đấy. Thì cái cái lý do của cái buổi mà sau khi update mà tôi không ra clip đấy chính là cái bản phiên bản PC nó có vấn đề Đấy, hôm đấy là cũng có rất nhiều anh em là có comment cho tôi rồi cũng có inbox fanpage hỏi là cái um, cái bản PC đó có vấn đề gì mà thứ nhất là không uh, login được vào trong game. Thứ hai là có thể là vào trong game chơi nhưng mà màn hình nó bị giật. Đấy thì đó là cái lỗi từ cái nhà phát hành. Tôi cũng bị dính cái lỗi đó, chính vì thế nên là ngay tại thời điểm đó tôi chưa có cái phiên bản thay thế tôi chơi ở trong cái điện thoại thì nói chung là cũng chưa kết nối để có thể là ghi âm được cái tiếng âm thanh vào trong game vào trong cái video chính vì thế là hôm đó tôi nghỉ ra clip tôi nghỉ hai ngày để tôi uh, có thể tìm được ra cái phiên bản thay thế cũng như là tôi còn phải chơi nữa đấy tôi chơi tôi mới ra clip đúng không thế tôi phải chơi nữa thế thì ờ, hai uh, ngày đấy trong hai ngày đấy thì cũng ra được clip đấy cũng ra được clip nhưng mà đến cái ngày thứ ba thì nó lại có vấn đề ở trên kênh kênh của tôi thì nó đã bị report ăn report trong hai cái ngày mà tôi nghỉ là nó bị report và trong cái quá trình mà report ấy kênh bị report thì tôi không ra được clip nó bị cấm ra clip tức là trong cái khoảng thời gian mà tôi bị report ấy là tôi sẽ không thể nào tôi up clip lên trên YouTube được cũng như là những cái clip mà tôi up trước rồi ấy tôi up từ trước thì tôi cũng sẽ không thể nào tôi phát hành được ra để cho anh em xem đấy còn trong cái khoảng thời gian mà tôi bị ban thì nó rơi vào tầm một tuần là tôi bị ban không được up clip và trong cái khoảng thời gian đấy thì tôi có kháng cáo Nếu mà tôi không kháng cáo được ấy, thì tức là tôi sẽ không được ra clip trong vòng một tháng cơ Đấy nhưng mà tôi kháng cáo được thì ờ, đấy khi mà hết kháng cáo thì tôi lại bắt đầu tôi lại ra được clip trở lại như cũ Nhưng mà nói thật với anh em là nó cũng mất rất nhiều những cái thời gian, cái khoảng thời gian mà tôi không làm gì được ở trên kênh Đấy và có nhiều anh em sẽ bảo tôi là tại sao lại không ra một cái thông báo cho anh em Thì đấy như tôi đã chia sẻ với anh em là khi mà tôi bị ban ấy thì tôi cũng sẽ không có thể nào mà tôi gửi thông báo cho anh em đâu Nó sẽ ban hết nha anh em nhá Ban cái đăng bài là sẽ không đăng được Up clip sẽ không up được Tôi chỉ có thể là ra một cái thông báo ở trên cái nền tảng khác thôi Tuy nhiên là cái cái nền tảng Facebook thì ối rồi ôi luôn Là tôi cũng bị ban ở trên nền tảng Facebook <laughs> Dã man thật sự luôn Là mà cái nền tảng Facebook là tôi bị ban 3 tháng rồi cơ Chứ tôi không phải là ban như cái Youtube này tôi mới bị ban đâu Đấy, thế nên là cái Facebook nó cũng sẽ không phải là cái lựa chọn để tôi có thể là mà tôi ra là cái thông báo cho anh em để anh em biết được là tôi đang ở trong cái tình trạng tôi bị ban. Đấy, trừ khi là các anh em là inbox trong fanpage anh em hỏi tôi thôi thì các anh em mới biết được cái lý do này thôi. Đấy, còn tôi thì tôi cũng không thể nào mà tôi ờ, có thể là thông báo cho anh em. Đấy thì um, cái uh, duy nhất ý, mà tôi có thể thông báo cho anh em khi mà tôi ờ, có sự cố tôi gặp sự cố gì đấy hoặc là kênh có vấn đề gì đấy mà tôi có thể là thông báo cho anh em là hiện tại ấy, nó chỉ có duy nhất một kênh là kênh tiktok đấy, kênh tiktok thì chắc chắn là up lên là sẽ có thể là gửi một cái lời thông báo đến anh em được tuy nhiên là hiện tại thì kênh tiktok cũng không có ai xem không có ai đăng ký thế nên là <laughs> gửi lên đấy thì nó cũng bằng không thôi Đấy, chính vì thế là anh em gần như là sẽ không nhận được một cái phản hồi nào đến từ vị trí của tôi trong cái khoảng thời gian mà tôi bị ban. Điều đó giải thích lý do tại làm sao mà trong cái khoảng thời gian vừa qua tôi lại biệt vô âm tín đến như vậy Bởi vì tôi không thể nào mà tôi có thể làm cái gì được ấy Trừ khi là anh em inbox và anh em hỏi tôi hoặc là anh em gọi điện cho tôi, anh em nhắn tin cho tôi Tôi mới trả lời được thôi <laughs> Đó anh em ạ, đấy có rất nhiều anh em thắc mắc vì thế Nhưng mà nếu mà anh em sau anh em có thắc mắc anh em có thể inbox trực tiếp trên fanpage nhá Mặc dù là ban uh, tôi cái vụ là up bài trên trên trên kênh ấy nhưng mà tôi vẫn có thể trả lời tin nhắn được hoặc là anh em có thể follow thêm cái kênh tiktok của tôi Kênh tiktok nó sẽ có những cái clip ngắn thôi Nhưng mà có thể là trong một vài trường hợp nó sẽ là kênh để tôi đưa những cái thông báo ở trên kênh khi mà tôi không thể nào mà tôi ra được những cái thông báo ở trên YouTube anh em nhé. Còn cái nền tảng Facebook ấy thì phải nói thật với anh em là fanpage các thứ lập cho vui thôi. Chứ còn lâu lâu nó lại bị ban và ban ban rất lâu. Và cái nền tảng đấy nó sẽ không còn là lựa chọn của tôi nữa nó cũng sẽ không là lựa chọn của rất nhiều những cái youtuber hay là là là là, là vlogger trong cái thời điểm sắp tới đây bởi vì Facebook sắp tới là tôi nghĩ là nó cũng sẽ dần dần nó sẽ mất đi cái vị thế của nó ở trong cái thời điểm tương lai nha anh em nhé đã có rất nhiều những cái creator hay là những cái bạn streamer đã rời bỏ Facebook rồi mặc dù Facebook thì có thể nói là nó là một trong những cái nền tảng số 1 hiện tại nhưng mà nó đã phát triển đến cái mức độ nó là Nó gọi là gì nhỉ Nó gọi là phát triển Đến đến đỉnh rồi ấy Thì bây giờ nó đang ở phía bên kia Con dốc Nó dần dần nó sẽ đi xuống dần U bốn gấu à bốn gấu chơi Saman không Tôi thì uh, trận đấu này Tôi muốn thử con tướng mới anh em ạ cái ý định của tôi ấy, khi mà tôi ra clip đầu tiên ở trong beta mới ấy, lúc nào cũng thế Nếu mà anh em xem quen kênh của tôi thì anh em cũng biết là lúc nào cũng thế thôi ngay cái cái cái cái clip đầu tiên rồi tôi sẽ test thử cái con tướng mới và cái sức mạnh của nó trong cái bộ gót đỏ Đấy, lúc nào cũng thế chính vì thế là trận này tôi cũng muốn là như thế tôi sẽ test cái con tướng mới ở trong cái bộ gót đỏ xem cái sức mạnh của thật sự của nó nó như nào đấy sau đó thì chúng ta sẽ vào những cái video liên quan đến meta sau anh em ạ thế nhất nên là hôm nay chắc là tôi cũng sẽ không chơi uh, Saman đâu Tôi không chơi Saman đâu Cố gắng làm sao để test được con tướng mới Tất nhiên là tôi cũng sẽ vẫn có thể kết hợp với Saman giai đoạn đầu game Nếu mà ra 4 Saman sớm thì vẫn có thể kết hợp sớm để đẩy sớm được Nói chung là xây dựng như nào để chúng ta có thể sống sót được đến late game và kiếm được cái con tướng mới thôi Anh em nhá chúng ta sẽ có hai con tướng mới Death Prophet và con kiếm hồn đó trong cái trận đấu này thì một trong hai con đó tôi sẽ cho là con nhân vật chính anh em nhé đấy con tùy xem là ra con nào <clears throat> rồi để tôi tính xem là round 11 chúng ta sẽ gặp ai round 11 quý cute quý cute chưa gặp top 2 à Quý Cute top 2 đang ở level 60 tiền Round sau có lên được 7 không? Vẫn lên được 7 đấy Đội hình tương đối mạnh 4 Glide kết hợp với cả một con súng 2 sao à hai Glacier nữa Tương đối mạnh á Rồi Nói chung là Có thể ăn được Có thể ăn được Saman Thiếu một con Saman đúng không? Đồ này thì bây giờ lấy cái gì? Chén thánh à? Rồi chốt luôn thì chén thánh anh em ạ Giữ chuỗi thắng cái đã Đồ chốt luôn Ok <clears throat> Tôi không lấy cái huyết trượng anh em nhá Bởi vì là tôi không có chơi mết Tôi không chơi ờ, gấu Tôi không có chơi gấu mết, tôi không có chơi cái bộ Saman mết Mà tôi bây giờ tôi đang xây dựng xong rồi tí nữa tôi cũng sẽ phá bộ này ra thôi Tôi chuyển sang là tôi chơi con tướng mới nha anh em nhá Chính vì thế chúng ta lấy đồ cho con tướng mới trước Cả hai cái con tướng mới nó đều chung một cái thể loại đồ thôi Đấy chính là cái đồ tăng cơ là chúng ta cứ lấy đồ tăng cơ cho hai con tướng mới đó Nếu mà các anh em chưa biết Thì tôi cũng xin chia sẻ cho anh em về con tướng mới Là con kiếm hồn ấy Ôi thôi chết mẹ mất chuỗi rồi <laughs> <laughs> Lấy đồ vẫn mất chuối ạ, cay nhở Rồi Thì mất chuối vậy Hơi đen Con ác mộng à, con này tên là ác mộng Death Prophet tên là ác mộng Hai con tướng mới Một con tên là kiếm hồn, một con tên là ác mộng Nghe tên là cũng khá là đáng sợ <laughs> Nghe cũng khá đáng sợ ấy chứ Nghe nó rất là ma mị Đúng như cái bộ của nó luôn Rất thú vị đấy Hơi đen khi mà ra vừa rồi mất chuỗi anh em ạ Nhưng mà không sao Tôi giờ hiện tại tôi đang có là bốn con gấu rồi Nên là cái vấn đề về tiền thì không có vấn đề gì đâu Không có vấn đề gì về tiền cả Chỉ có vấn đề về máu thôi Máu làm nào để giữ máu càng nhiều càng tốt Trong giai đoạn lên game Bởi vì bây giờ đang hướng tới đang chơi con 5 đô ấy Đấy mà hướng tới chơi con 5 đô ấy Thì không phải lúc nào cũng ra Phải nói thật là như thế Rất khó ra con kiếm hồn ấy Không dễ ra đâu đấy mà để ra được rồi nó khó còn phải nó phải do ra là ba con cơ lên được hai sao thì nó đánh nó mới gọi là, là đánh được rồi bây giờ như nào đấy bốn đỏ thiếu một đỏ bốn đỏ thì bỏ mết ra cũng được mà thiếu một đỏ anh em ạ như này đi Bây giờ là cái lượng đam mà đang phụ thuộc hết vào cái con gấu ờ, gấu mết đấy anh em Đấy Thôi bây giờ chúng ta cứ như này đến ờ, round ờ, Chúng ta sẽ đợi đến đến đến round 16 thôi Up 8 kẹp thêm hai đỏ vào thôi Ăn được không? Đừng bảo thua nhá Ui Vớ vẩn vẫn thua tiếp này Ui giới, ơi Vãi đái thật Ui đây rồi anh em ơi Còn một con gấu mết nữa thôi Một con gấu mết là ok Yên tâm Chúng ta đang có ở đây là bốn gấu rồi Mà tôi cũng thấy là Một số anh em mà chơi cái meta mới ấy, Có confirm cho tôi bảo là Chơi cái meta mới này Chơi câu gấu rất dễ Không biết là có phải không Anh em mà xem kênh anh em xem cái video clip này Thì anh em có thể là confirm nhá để xem là nếu mà anh em chơi ở trong cái quá trình anh em chơi ấy, mà nó chơi uh, chúng ta mang gấu lên chúng ta câu gấu ra ấy, thì liệu nó có dễ hơn không nó có dễ hơn meta trước không đấy tôi thấy có nhiều người bảo nó dễ hơn đấy anh em ạ thấy nó dễ ra gấu hơn hình như là thế bởi vì là là là, là thứ nhất là cái con ờ, gấu assassin ấy nó cũng đã giảm sức mạnh của nó rồi nó không còn bá như trước nữa đấy giảm khá nhiều đam Chính vì thế là có thể là, là nó sẽ tăng tỷ lệ ra gấu nhiều hơn Để có thể dễ chơi gấu hơn Ủa anh em ơi, đây rồi Gấu tổ ra này Gấu tổ thay cho con gấu assassin Không chơi assassin anh em ạ Không chơi assassin tôi bán luôn, lấy tiền luôn Saman, thiếu một con Saman nữa thôi đúng không? Lava Saman tôi có bỏ con nào không nhở? Tại sao mãi chưa ra một con Lava Saman nào đấy nhỉ anh em nhỉ <laughs> Ảo thật đấy Tôi cần con đấy lắm Tí nữa sẽ chơi đấy Chơi sáu đỏ mà Đây này có Skull Hunter này Mà thôi bán con này đi anh em ạ Không chơi Saman nữa <clears throat> bốn đỏ luôn bốn đỏ 3 mét bốn gấu ở level 9 Thôi không có slot cho Saman đâu Tôi chơi ờ, kẹp mết vào vẫn uy tín hơn anh em ạ gấu mết ấy, mà lên hai sao chơi chơi chơi mết ngon hơn chơi uh, saman thì uh, saman mết lại, lại phải vứt đỏ đi thì nó phí lắm tốn tiền thôi đằng nào cũng chơi đỏ anh em ạ đây rồi đấy bốn đỏ này <coughs> thiếu một con uh, à, sờ tôm saman là chúng ta có 6 đỏ rồi đúng không ở level 8 level 9 là chơi được Level 9 chơi 4 đỏ 4 đỏ kết hợp với cả Không được Phải level 10 mới chơi được như thế anh em ạ Level 9 thì ờ, không chơi được 4 đỏ kết hợp với cả uh, ờ, 3 mét với cả 4 gấu đâu Phải level 10 cơ <clears throat> Rồi, chuyện này chơi gót anh em nhá Chuyện này chơi gót tôi nói từ đầu rồi Tôi sẽ kết hợp cái con tường mới với bộ gót đỏ Để xem nó mạnh đến cỡ như nào Ok như anh em cũng đã thấy là ở trong cái cửa hàng tướng ấy là tôi đã lấy hết những cái con nó thuộc cái bộ gót đỏ rồi Ở đây là để sẵn ở đây để tí nữa là chúng ta sẽ kết hợp kiếm hồn với gót đỏ anh em nhá Kiếm hồn với gót đỏ ý tưởng của tôi đó là một cái con kiếm hồn mà nó có thể gọi bóng một liên tục Giống một cái nhân vật anime nổi tiếng Naruto <laughs> Naruto cosplay à Sẽ có những cái phân thân chi thuật ở trong cái cái cái uh, trò chơi này khi mà chúng ta lên được cái bộ là bốn gót kết hợp với cả ảo ảnh À không phải ảo ảnh mà là kiếm hồn Đấy Kiếm hồn nó sẽ coi như là giảm cooldown liên tục để có thể gọi hồn liên tục luôn Để xem là một cái con Naruto <laughs> kiếm hồn nó sẽ bá đạo như nào trong cái trò chơi anh em nhá Ý tưởng là thế thôi Còn thực hiện được hay không thì nó lại tương lai mới biết được anh em nhá Đấy rồi cố gắng là làm nào để có thể là giữ máu được nhiều nhất để có thể làm được cái content này giữ máu nhiều Sống sót đến cuối game để có thể kiếm được những cái con kiếm hồn hay sao Kẹp vào cái bộ gót đỏ Hơi là khó một tí Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ làm được <laughs> Đây thực ra nó là cái trận thứ hai trong meta thôi anh em ạ Đấy Cái trận đầu tôi cũng test thử cái bộ uh, Hunter kết hợp với cả đỏ để xem là Trong uh, beta mới nó còn mạnh không Nó vẫn mạnh quá Bá đạo lắm anh em Đấy, cái bộ ờ, này thì nó yếu hơn một chút Khó chơi hơn, khó xây dựng hơn Nhưng mà nếu mà giữ máu tốt thì vẫn có thể chơi được anh em nhá Khỏe quá nhở, like khỏe thế Full 6 cái like rồi Từ từ đã, bây giờ xó 84 máu 84 máu thì vẫn thoải mái Không có vấn đề gì hết và nói đến cái đoạn này tôi lại chợt nhớ ra là tôi cũng chưa có cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh trong cái thời gian mà tôi nghỉ Là cũng có rất nhiều các anh em ủng hộ cho kênh Cảm ơn anh em Tài Nguyễn đã donate cho tôi qua hình thức Super Chat ở trên Youtube Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Mạnh Hùng, anh em Vũ Hà Tuấn, anh em Ngọc Long Phan, anh em Thành Đặng, anh em Lê Xuân Khánh, anh em Lâm Danh và anh em Tú Bùi Cảm ơn tất cả các anh em đã đăng ký hội viên để ủng hộ kênh và ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đặc biệt là xin được cảm ơn anh em Vũ Hà Tuấn. Anh em là cái người thứ hai ở trên kênh đăng ký gói hội viên đứng đầu hội siêu cấp. Người đầu tiên là anh em Trần Đức Trung và anh em Vũ Hà Tuấn là cái người thứ hai đăng ký một cái gói ủng hộ cố định hàng tháng là 600k ủng hộ tôi. Đối với một youtuber như tôi thì đây là một cái số tiền ủng hộ rất lớn. Không những thế nó lại là một cái số tiền ủng hộ cố định ổn định hàng tháng Tôi phải nói là rất là cảm kích và biết ơn cái tấm lòng ủng hộ của anh em Cảm ơn anh em rất nhiều và tôi cũng xin ờ, được xin lỗi các anh em fan cứng của trên kênh Đã có một cái khoảng thời gian một tuần là tôi không để ra clip Xin lỗi các anh em vì đã để cho các anh em phải mong chờ, đợi chờ clip trong vô vọng <laughs> Tôi phải nói thật với anh em là đấy Cái việc tôi bị ban cả một tuần vừa rồi ấy Thì cũng là nhờ các bạn anti Đấy nhờ các bạn anti fan Kênh có nhiều người yêu quý Nhiều người quý mến Yêu thương tôi Thì đồng thời cũng sẽ có Từng đấy người là không thích tôi Đấy Anh em cũng sẽ phải làm quen với cái vấn đề này Lâu lâu ấy Sẽ có những cái thằng hứng lên ờ, report đểu tôi Report đểu kênh tôi Đấy nó chỉ là gọi là report láo thôi nha anh em nhá Nhưng mà vì chính sách của Youtube Nên là nó sẽ có một cái thời gian nó kiểm duyệt Thì là coi như lại mất toang mất mấy ngày Đấy nhưng mà số phận của những cái ạc mà report nào ấy thì anh em cũng biết rồi đấy, ra đảo thôi. Report nào xong tôi kháng cáo xong, xong xuôi thì chắc chắn là cái ạc mà report nào đấy là nó sẽ phải ra đảo. Tuy nhiên là mấy cái thằng clone thì chắc là nó cũng chả có sợ gì cái việc là là là, là tạo một cái clone xong rồi report tôi, kênh tôi đâu. Report những cái video của tôi đâu. Đấy nên là cái vấn đề này thì thực ra nó là một cái lỗ hổng ở trên YouTube anh em ạ mà mãi nó vẫn chưa giải quyết được cái lỗ hổng này làm sao để đảm bảo là cái việc là là là là, là sẽ không bị là report láo đấy thực ra là cũng có cũng có có cách để có thể là đảm bảo là sẽ không bị report láo đấy chính là cái việc đăng ký content ID nhưng mà cái việc đăng ký content ID ấy, nó rất lằng nhằng anh em ạ phải nói là nó rất là lằng nhằng nó khá là khó và phức tạp trong mỗi video thì thực ra là tôi cũng có thể đăng ký được từng video một thôi Đấy nhưng mà anh em phải hiểu là cái kênh của tôi ấy Nó là cái kênh mà ra video hàng ngày Nó không giống như là những cái kênh mà một tháng mới ra một video Và cái video đấy nó một triệu view Thì cái kênh của tôi thì nó lại theo cái kiểu là hàng ngày ra video Và mỗi video nó chỉ chục nghìn view thôi Đấy nhưng mà nếu mà đăng ký hàng ngày như thế thì nó cũng sẽ khá mất thời gian Đấy bởi vì khó mà có thể quản lý được với một cái số lượng mà video nhiều đến như thế nên là có những cái video mà tôi để sót tôi không đăng ký được Đấy, nhiều khi là, là chúng ta sẽ bị mất mất một vi, vài video là chưa kịp đăng ký content ID Và thế là nó sẽ là cái lỗ hổng để cho những cái thằng mà nó report nào nó có thể là vào report được kênh tôi Đấy, còn nếu mà đăng ký mà content ID cẩn thận từng video một Thì chắc chắn cái chuyện đấy nó sẽ không bao giờ xảy ra Anh em nhá Cắt chuỗi lỗi không Khó nhở Ăn lỗi không Chỉ còn một mình con LC thôi À bên rồi Clyde Được không được không được không Sắp hết máu rồi Kéo đáo lần nữa Hay quá cái kè đẹp quá Ui rồi tuyệt vời anh em ơi Được rồi Hay quá nhở Lên 10 kẹp 4 đỏ à, Nhưng mà tôi cứ từ từ đã Chưa cần Tầm này khỏe giữ máu rồi Vẫn 84 máu anh em ơi Rất ok Được đấy Khả năng là sẽ dần dần là sẽ lên được 10 Chúng ta sẽ kẹp đủ 6 đỏ vào level 10 bán bớt gấu đi Bán bớt gấu kẹp 6 đỏ 4 Saman 4 đỏ 4 Saman Đấy được <clears throat> Lên 10 đủ slot ngay Chưa ra sự tôm Saman thôi với tầm này là khỏe rồi anh em ạ <clears throat> À đấy mà tôi cũng quên mất là Tôi cũng phải xin lỗi các anh em mà hội viên ở trên kênh Các anh em hội viên có đóng góp ở trên kênh trong cái khoảng thời gian một tuần tôi nghỉ Có rất nhiều các anh em là nó rơi vào ngày sinh nhật của anh em Đấy, thì cái ngày sinh nhật của anh em là tôi chưa có những cái món quà sinh nhật để gửi tặng anh em Thì trong cái ngày hôm nay thì nhân là có một cái buổi video clip mà tôi uh, làm về cái con tướng mới thì tôi cũng xin được gửi tặng cái clip này gửi đến sinh nhật của anh em Bún Thang. Anh em Bún Thang là một trong những anh em mà đã gắn bó với kênh rất lâu rồi. Ngày 12 ờ, tháng 12 là sinh nhật của anh em Bún Thang, tuy nhiên là cái ngày đấy thì cái kênh này nó bị bị ban anh em ạ. Đấy, rất là xin lỗi anh em Bún Thang là không thể ra clip vào đúng cái ngày sinh nhật của anh em được. Thì um, cái clip hôm nay xin được chúc mừng sinh nhật anh em Bún Thang. Chúc anh em Bún Thang sang tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, gia đình êm ấm hạnh phúc. Và anh em Bún Thang sẽ mãi ủng hộ kênh như bây giờ. Anh em Bún Thang thì có mong muốn là tôi làm test về con tướng mới thôi, phải con kiếm hồn thôi. Ok, chuyện này tôi sẽ đánh con kiếm hồn anh em nhé. Và nó cũng sẽ là một cái buổi lưu meta test con tướng mới trong meta mới. Xem là cái con đấy nó có quá imba như là cái uh, con Light Spirit ở cái mùa trước không. Đấy, và cũng tiện đây tôi cũng xin được xin lỗi anh em uh, Nguyễn Tuyển Anh em Nguyễn Tuyển là cũng có một cái ngày sinh nhật là ngày mùng 8 tháng 12 Thì ở cái ngày mùng 8 tháng 12 thì tôi cũng không có ra clip để chúc mừng sinh nhật anh em được Mặc dù là cái clip của anh em Nguyễn Tuyển ấy là tôi đã làm rồi và tôi up lên Youtube rồi Nhưng mà đúng cái ngày mùng 8 tháng 12 ấy Thì kênh nó lại bị ban với đau cho anh em ạ Đấy, đúng cái ngày sinh nhật của anh em thì nó lại bị ban và khi mà ban rồi ấy, thì mặc dù là clip nó đã up lên Youtube rồi nhưng mà nó lại không phát hành được nó không cho tôi phát hành ra thế có chết tôi không Thế là nó phải đợi hết ban thì ờ, tôi mới có thể phát hành cái video mà tôi chúc mừng sinh nhật anh em được Tuy nhiên là tôi sẽ để dành đến ngày mai anh em nhé Để cái buổi hôm nay để chúng ta làm một cái clip về meta mới đi Sau đó đến ngày mai thì sẽ là clip chúc mừng sinh nhật anh em Nguyễn Tuyển với cái bộ Godmate nhá Và tôi cũng xin được khoe, xin được tiết lộ với các anh em ở trên kênh Là tôi có rất nhiều siêu phẩm trong cái khoảng thời gian mà tôi bị ban mà tôi chưa up được lên trên uh, YouTube. Có như clip mà tôi up rồi nhưng mà tôi lại không phát hành được do là ban tôi. Đấy, rất nhiều siêu phẩm anh em nhá. Nên là trong cái thời gian sắp tới ấy, anh em sẽ coi như là là, là chắc chắn nó sẽ bị ngộ độc siêu phẩm của tôi. <laughs> tôi tin là như thế. Với những cái clip ngày mai, ngày kia, ngày kia, ngày kia, ngày kia, ngày kia nha anh em nhá. Thì chắc chắn sẽ có rất nhiều những cái siêu phẩm nó được tung ra liên tiếp dồn dập các anh em sẽ bị choáng ngợp luôn quá nhiều siêu phẩm trong một tuần Tuần này sẽ là cái tuần mà bắt đầu từ ngày hôm nay Ngày thứ hai Ngày 19 tháng 12 Đó anh em cộng 7 ngày nữa Sẽ là 7 ngày siêu phẩm anh em nhá <laughs> Dã man thật sự luôn Nghe đã thấy là đã thấy là hấp dẫn rồi đấy Và 7 cái siêu phẩm đấy thì Phải nói thật với anh em là nó đã được up lên Youtube cách đây một tuần rồi Tuy nhiên là vì bị ban nên là nó lại không cho tôi phát hành Đấy anh em ạ Nên là bắt đầu từ ngày mai Thì tôi sẽ lần lượt tôi sẽ phát hành dần những cái clip siêu phẩm đó để anh em xem toàn là những cái clip mà phải nói là nó không khác gì là là cái trận World Cup tối hôm qua đâu anh em Ra <laughs> màn lắm anh em ơi Cực kỳ kịch tính và hấp dẫn Đấy <clears throat> Tất nhiên là nếu mà tôi rào trước như này rồi mà đến lúc anh em xem nó lại không hay như những gì tôi nói Thì anh em lại chửi tôi chết Đấy anh em yên tâm nhá anh em nhá Là tôi nói là nó chỉ có là siêu phẩm thì nó chắc chắn nó sẽ là siêu phẩm hấp dẫn Đấy nên là anh em đợi ngày mai Ngày mai bắt đầu từ ngày mai sẽ là clip chúc mừng sinh nhật của anh em Nguyễn Tuyển Sau đó thì sẽ là hàng loạt các cái siêu phẩm của tung ra Toàn những cái siêu phẩm mà hay nhất ở trong tháng thôi anh em ạ Rồi Cái đồ thì anh em sẽ thắc mắc là tại sao mà tôi chơi đang chơi con gấu mết tôi ở lấy cái um, cái hút máu Hút máu trừ giáp Đơn giản thôi bởi vì tôi nói rồi late game mà tôi không chơi con này Late game mà chúng ta chơi con kiếm hồn anh em nhá Lấy đồ cho kiếm hồn thôi Rồi, rồi thôi Rớt này Lấy Round 26 ơi Vẫn chưa ra một cái bột nào Ra rớt rồi này Được đấy Vẫn rất khỏe nhá Thằng này chơi uh, ờ, dòng mết Chơi level 8 á quay đái thật Thế thua à Dòng mết là phải chơi ở level 9 Level 8 là bắt buộc phải có con sống 5 đô là mới chơi được level 8 cơ Ok Đây rồi Saman Sờ tôm Saman Sờ tôm Saman nhưng mà lại chưa đủ bộ Thiếu một con đỏ mới đủ 6, 6 đỏ anh em ạ Cướp điên với cả BKB Từ từ đá, Roll đã nào Thiếu một con đỏ đúng không Ok 4 đỏ 4 đỏ vàng được Phượng Hoàng này Phượng Hoàng cho vào là đủ 4 Saman đúng không? Xoay qua 4 Saman một tí nhở Trong lúc đợi tướng mới thì qua 4 Saman chút anh em ạ Cho nó khỏe Bán gấu thôi, tầm này bán gấu thôi Ok, 4 Saman, 4 đỏ, 3 mét Được, ở level 10, rất mạnh đấy nhá Đó Uh, đều 6 đỏ rồi 6 đỏ Bít, gặp bít, gặp bít, gặp bít, gặp bít, gặp bít, gặp bít Ăn nổi không? Quá nổi luôn đấy chứ Saman rồi anh em ơi Kẹp Saman vào rồi 20 máu đi luôn không? Còn 5 máu Ui sao lại là con này Không không không không không không Tôi cần cái con kiếm hồn Kiếm hồn mày ra đi Kiếm hồn kiếm hồn kiếm hồn kiếm hồn Kiếm hồn ơi Từ từ nhá Bỏ con nào đi đây Ok bốn đỏ Vẫn đủ Rồi <clears throat> bốn đỏ bốn Saman Thằng ờ, cờ lai phải khỏe chứ nhở Lại mất chuối rồi này Khó đấy, khó đấy, khó đấy Gọi ra được được ờ, được được, được chú quỷ nhưng mà không ăn nổi Ngoài cứng lắm Không được rồi, không được rồi, không được rồi, không được rồi Lại mất chuối cho cho cho Clyde ạ Clyde xanh thế nhở từ từ nhá để xem nào bây giờ tôi tôi phải định hình lại cái đội hình cái đã sáu đỏ bây giờ cho vào sáu đỏ cho vào thì bây giờ sẽ phải bỏ mết đi à bỏ mết đi ok 4 saman sáu đỏ Tạm thời thế này đã anh em ạ sáu đỏ đã để nhây đã Bây giờ cái bộ mết ý Nó cũng yếu ấy rồi Mết Saman Nói chung là không đủ đam để có thể đánh được Clyde đâu Tạm thời thế này xong rồi tôi sẽ form dần Form dần về cái bộ Nếu mà không có gì thay đổi thì chúng ta có thể là chuyển qua Đá qua cái cái cái, cái ờ, bộ ờ, đỏ kẹp với cả Light Spirit đã Để cho nó bớt mất máu ấy đã Ui Light Speed sắp lên 2 sao rồi này Máy bay À đây rồi anh em ơi Ui rồi Kiếm hồn đây rồi đợi mãi ạ Nhưng mà mới có một con anh em ơi Không được con này phải hai sao cơ hai sao mới chơi được <laughs> Naruto nhưng mà đang ở cấp độ sơ sinh <clears throat> Chưa ổn mà con kiếm hồn này nhá Nó là một cái con mà tôi đánh giá Mặc dù nó là con 5 đô nhưng mà nó mỏng lắm Khá là mỏng Kiếm hồn này tôi nghĩ là phải dồn rất là nhiều các cái đồ kiểu chống chịu Rất nhiều những cái đồ thủ thì may ra mới có thể là trụ được trong combat Con này khả năng cao đồ co item của nó sẽ là đồ thủ đấy anh em ạ Tôi nghĩ là như thế chứ không phải là đồ đồ đám tay đâu Càng nhiều giáp, càng nhiều máu thì càng tốt Càng nhây trong combat thì càng khỏe Đấy Rất là thích hợp để chơi với cái bộ uh, Những cái bộ mà nó cú nhây Đó <coughs> U uh, đây rồi, Khan đây rồi Kiếm hồn, kiếm hồn, kiếm hồn ơi Ui, một quả trứng này Một con kiếm hồn nữa thôi Một con kiếm hồn nữa thôi Một con kiếm hồn nữa thôi Ra đi em nào Ra đi chỗ nào ra đi xem nào Kiếm hồn ơi Kiếm hồn Ui ra nhiều lava thế Con này được không Chúa quỷ ở chơi không nhở Từ từ nhá <clears throat> Chúa quỷ à Chúa quỷ vào Cho chúa quỷ vào Kẹp thêm chúa quỷ vào kết hợp với kiếm hồn Cũng không làm gì cả Cũng không làm gì cả Nó phải có hai con Witcher cơ hai Witcher kẹp với cả bốn Witcher bốn Witcher kẹp bốn đỏ bốn Witcher kẹp bốn đỏ Kẹp với cả chú quỷ Không Không lên không lên Như thế nó không hay Nó mất đi cái tinh túy ở con tướng mới Đánh như thế thì nó sẽ không thể hiện được nhiều Nó không thể hiện được nhiều đâu anh em ạ Đánh nó kết hợp với bộ sáu đỏ mới thể hiện được nhiều cái con tướng mới Sức mạnh của tất cả những cái con tướng mới Là tôi toàn test với cái bộ sáu đỏ hết Anh em cứ bình tĩnh Tôi kiếm mấy con uh, kiếm hồn lên hai sao đã rồi tính Kiếm hồn ơi Kiếm hồn Kiếm hồn Kiếm hồn Ui xui đây rồi anh em ơi Naruto Kiếm hồn Naruto với cái chiêu phân thân chi thuật Ok Dồn đồ đã anh em ơi nhanh lên còn kịp Bây giờ mình cái món đồ gây đam mình cho kiếm hồn đã anh em ạ Để tôi xem là bây giờ lấy cái đồ gì đây Chốt cái đồ gì đây Phân vân giữa cái chén thánh với cái hút máu cuối Lấy cái gì nhỉ Lấy cái hút máu cuối đi Hút máu cuối thì uh, Nói chung là Khả năng nhây trong combat lâu hơn Đấy Con này tôi nghĩ là nó càng nhây được càng tốt thôi Để xem nào À chưa kẹp gót, chưa kẹp gót, chưa kẹp gót anh em ạ Chưa kẹp gót Chưa kẹp gót nên là hơi a à, đuổi một tí Nói thế thôi chứ quay đằng sau đấm thì cũng khá là khỏe đấy chứ Lượng đam bây giờ đang là to nhất Nhưng mà lai khỏe quá anh em ạ Ui Anh em nhìn kìa Avenzo cửa lai mà nó vẩy cho hai cho hai phát ạ hai phả là bay màu ạ Nếu hiểu kiểu gì luôn Ô sai con tướng này nó mỏng ấy nhở Naruto như này thì mỏng quá Không ổn rồi Đuối đấy nhở Kẹp sáu đỏ vào rồi đấy chứ Kẹp sáu đỏ vào rồi đấy chứ Thử cho gót vào thế nào 6 đỏ, thậm chí là 7 đỏ đấy Đang 7 đỏ đấy <laughs> Thừa một đỏ anh em ạ Bây giờ mới để ý Nhưng mà sao yếu đấy nhở đây nha, 4 gót 6 đỏ rồi nha anh em nhá Để xem là có ăn thua không Nhưng sao có vẻ hơi khèo Cái con uh, Con con con uh, Light Spirit vẫn để ngoài anh em nhá Đề phòng trường hợp là bị thua thì có lẽ là tôi sẽ chỉ chơi hai gót thôi Sau tôi kẹp line split vào Đánh với cả bọn Clyde Đấy anh em nhìn kìa Ui phân thân chi thuật kìa anh em thấy chưa hai cái bóng luôn nhá hai cái bóng liên tiếp luôn Hay quá Được không được không được không Phân thân chi thuật đấy rồi sắp chết lại bay ra chỗ khác Nhưng mà <laughs> không ăn thua anh em ơi Ui ôi đẩy nhiều máu quá Chết tôi rồi Không ăn thua anh em ạ Không ăn thua không ăn thua Không ăn thua không ăn thua Trông có vẻ khá yếu ở đây <clears throat> có lẽ sẽ phải có một chút thay đổi đây rồi đây rồi, đây rồi. <laughs> không được anh em ơi không được không được không ổn không ổn không ổn không ổn bỏ gót ra thôi bỏ gót ra thôi không ổn anh em ơi như này thì cũng có thể kết hợp được nhá anh em nhá cái con uh, light spirit kết hợp được với cả cả cả Naruto đấy anh em ạ à. Naruto này là nó có cái chiêu nó gọi là gọi là phân thân chi thuật nhả hồn khiêu khích <laughs> vừa nhả ra cái hồn phát là khiêu khích của nó đánh vào cái hồn lúc đấy thì có khả năng khóa cứng đối thủ và tạo lên một cái sức mạnh của sát thương uh, thuần đến từ vị trí của line spirit anh em nhá chơi được ui mà nó còn cúng tôi thêm con tesu này hay quá uh, <laughs> được đấy cướp được tesu lami được tuyệt vời anh em ơi nào như nào nào ui rồi hai con tesu lami ạ quá càng Thế này là ăn được rồi đấy Ăn được rồi đấy anh em ơi Anh em nhìn này em nhìn này Anh em nhìn này thấy chưa Hay chưa Kiếm hồn Ui rồi Naruto Naruto anh em ơi Anh em nhìn được cái gì chưa Hai con kiếm hồn đi kìa Đấy là hai con bản chính đấy <laughs> Căng không anh em Anh em đã nhận ra cái điều gì chưa Anh em nhận ra cái điều gì chưa Anh em mà nhận ra anh em có thể comment phía dưới nhá Đến cái đoạn này anh em nhận ra thì anh em comment phía dưới còn tôi tạm thời tôi chưa tiết lộ Tôi sẽ để cái round sau tôi tiết lộ nha anh em nhá Cái round sau chúng ta gặp lại đối thủ Thì tôi sẽ cho anh em nhìn rõ hơn một chút Về cái khả năng mà kết hợp với con kiếm hồn này nha anh em nhá Rất hay đấy anh em ạ Ở đây nó là kết hợp giữa ba con với nhau Và tôi ờ, cũng ờ, xin coi như là tiết lộ luôn Ở thời điểm này và anh em có thể suy đoán nhá ba con đấy nó là con nào Ok Nó chính là con kiếm hồn Con heo và con Light Spirit Light Spirit kết hợp với heo thì anh em không còn lạ gì nữa Nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái cọc Cái cọc có tăng sức mạnh tấn công Đấy Tăng ờ, khả năng là gây sát thương Rớt 2 này Nhưng mà rớt 2 chưa chắc tôi đã dùng đâu Tôi kiếm mấy con uh, God of Light Ừ God of Light cho vào xem nào đây rồi God of Light cho vào kích hoạt cái cái cái cọc nó lên level 3 Đấy, tăng sức sát thương lên 40% để xem là sức mạnh của của của cái con này là có mạnh hơn không anh em nhá. Đấy chúng ta sẽ tận dụng vào cái cọc. Ok. Rớt hai khan hai chưa chắc đã chơi. <laughs> Rớt hai khan hai chưa chắc đã mạnh bằng. Đấy, tôi kết hợp như này có khi mạnh hơn này. Ok. Anh em nhìn nhá, nhìn lại nhá, nhìn lại nhá. Kiếm hồn. Anh em nhìn thấy gì chưa? Kiếm hồn đặt bóng lại Thấy chưa anh em thấy chưa Bóng kìa Bóng chết Bóng chết rồi, bóng chết rồi, bóng chết rồi Ui, nhanh quá Lần này quá nhanh em ạ, chưa kịp nhìn Đẩy đối thủ 27 máu Dã man thật sự luôn Rồi, rôn tiếp rồi Có lẽ tôi sẽ lùi thêm con Lava Saman lên 3 sao Đấy rồi, Khan lên 2 sao Nhưng mà chưa chắc chơi Ờ, Khan lên 2 sao Chưa chắc đã phải cho vào đâu Khan lên 2 sao Chắc gì đã ngon được bằng cái cọc ba Ờ, cọc ba dồn đam mạnh hơn anh em ạ Cọc 3 sao dồn đam mạnh hơn Đấy Kẹp Light Spirit kết hợp với cả heo kết hợp với Light Spirit Kết hợp với God of Light Tạo thành cái bộ ba sát thủ ở đây Kèm thêm một cái con Naruto <laughs> Phân thân chi thuật nữa Ui ôi anh em nhìn kìa Dã man chưa cái bóng Cái bóng Cái bóng thấy chưa anh em thấy chưa Anh em nhìn thấy gì chưa Anh em chưa nhìn thấy đi anh em tôi đề nghị anh em tua lại quả vừa rồi Anh em nhìn thấy chưa Hai con kìa Hai con đấy là nó là bản chính đấy anh em Hai con Naruto luôn đấy <laughs> cái bóng của Naruto ấy sau khi nó gọi ra bằng cái skill của nó ấy nó chết cái bóng ấy luôn nhá là nó cái con heo nó gọi ra một con bản chính và nó tung thêm cái bóng nữa luôn anh em thấy ghê gớm chưa quá dã man anh em ạ à, chúng ta sẽ có một đàn Naruto ở trên bàn cờ nếu mà nó có đủ thời gian Đấy, đối thủ đủ ờ, đủ sống đủ lâu đủ để có thể nhây được đến đến late game thì có thể là sẽ là một cái đàn Naruto <laughs> anh em dạo màn chưa này em nhìn lại này em nhìn lại đây em nhìn lại nhá nhìn lại nhá nào <laughs> ui dạo màn lắm anh em ạ <clears throat> đây đây đây đây đây đây anh em thấy chưa vừa có khiêu khích luôn nhá ui rồi ơi anh em nhìn kìa nhìn kìa nhìn kìa nhìn kìa đấy anh em thấy chưa hai con hai con đấy anh em hai con đấy hai con đấy <laughs> ui rồi nó thủ đi rồi quá căng anh em ạ à. gọi ra một cái con là nó có sức mạnh nó tương đương luôn đấy anh em Sức mạnh tương đương luôn Nhờ những cái bóng của nó mà nó tạo thành cái sức mạnh ở con này Quá dã man Tôi cũng chưa biết là là có phải đây là một cái con đường đi đúng đắn không Nhưng mà anh em có thể thử nhé anh em nhá Sau đó thì anh em có thể là là, là cho tôi cái confirm Để tôi biết được cái sức mạnh ở cái con uh, kiếm hồn Naruto phân thân chi thuật Rồi anh em thấy hay để lại một like nha anh em nhá anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi Và anh em đừng quên trong cái tuần này sẽ toàn là siêu phẩm thôi nhé anh em nhá Và cuối cùng đối với các anh em yêu quý tôi Anh em có thể ủng hộ kênh bằng việc gửi cái tin nhắn super chat ở trên youtube Cũng như ở đăng ký hội viên Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo Bye bye